Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cái giá cho việc phản bội Nguyễn Phú Trọng Lẽ nào Tô Lâm lại nhập viện 108 Chính trường ở các nước dân chủ là cạnh tranh Tuy nhiên, chính trường ở xứ độc tài thì không phải là cạnh tranh mà là chiến trường thực sự Khốc liệt đến mức phải bỏ mạng như ông Trần Đại Quang, Nguyễn Ba Thành thì xứ dân chủ không bao giờ có Vì thế, việc một quan chức cấp cao của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam mà có liên quan đến cán cân quyền lực trên chính trường vắng mặt lâu ngày, làm cho nhiều người đặt ra câu hỏi đầy nghi ngờ. Và quả thật, nhiều lúc người ta đặt dấu hỏi vì sự việc lại xảy ra y hệt như nghi ngờ đó. Đấy là trường hợp ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Bá Thanh và ông Đinh Thế Huỳnh trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh là trường hợp đồn như thật. Hôm 28 tháng 5, mạng xã hội xuất hiện tin đồn liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của chính quyền của Đảng Cộng sản. Người dân rất tinh ý, họ đã đếm từng ngày ông Tô Lâm vắng mặt và cho tới ngày 28 tháng 5, ông ta đã vắng mặt một tuần mà không có lý do. Sau khi trở về từ chuyến đi họp ở Mỹ, ông Phạm Minh Chính, có lẽ là Bộ trưởng Bộ Tô Lâm, Bộ Công an Tô Lâm phải tham dự các cuộc họp Quốc hội bắt đầu từ hôm 23 tháng 5. Đây là trách nhiệm cực kỳ quan trọng, không thể tránh. Tất cả các bộ trưởng khác trong chính phủ đều có mặt, nhưng tại sao ông Tô Lâm lại vắng mặt? Đây là trường hợp vắng mặt rất bất thường. Cùng thời điểm một loạt hoạt động của Bộ Công an không có sự hiện diện của ông Tô Lâm, nhưng ông cũng đã vắng mặt. Những trường hợp đặc biệt mà phải vắng mặt chỉ khi nào rơi vào hoàn cảnh bất khả kháng mà thôi. Theo một bản tin đăng trên trang báo của Bộ Công an Việt Nam hôm 23 tháng 5, Bộ Công an tổ chức cuộc họp các đại biểu quốc hội trong ngành công an, nhưng người chủ trì sự kiện này là ông Trần Quốc Tỏ, cấp phó của ông Tô Lâm. Tra dữ liệu Google, người ta thấy trên bản tin có tựa đề xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đăng trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 5 có nhắc đến tên ông Tô Lâm nhưng điều đáng nói là bài đăng hoàn toàn không có hình ảnh ông Tô Lâm cho hoạt động này. Thay vào đó chỉ là vẫn đăng lại nguyên văn một bài viết được cho là của ông chứ không có hình ảnh mới nhất của ông ta. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang là một trường hợp nữa giống như lời đồn. Việc ông Tô Lâm, người đã từng gây tai tiếng bởi ăn thịt bò rát vàng vào năm ngoái, đã được nhiều người chờ đợi sẽ bị trừ khử tại hậu trường chính trị cũng có tin là ông Tô Lâm đang ở Bệnh viện Quân y 108, nơi mà đã tiếp nhận ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ bị đột quỵ lần một tại Kiên Giang trước đây. Đáng lưu ý, cũng trong hôm 28 tháng 5, trong trang cá nhân của bà Hồ Thị Thu Hồng, người được cho là vợ hờ của ông Nguyễn Văn Hưởng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, đăng vần vẹn có hai chữ nghiệp quật. Người ta cho rằng bà nhắm vào ông Tô Lâm. Tuy nhiên, đây cũng là những lời suy đoán chứ chưa có cơ sở nào khẳng định là bà Hồng nhắm vào ông Bộ trưởng Bộ Công an. Cũng có suy đoán trên mạng xã hội nói rằng bài đăng nghiệp quật của bà Hồng có liên quan đến việc ông Nguyễn Duy Linh, con trai của ông Hưởng và là cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo của Bộ Công an Việt Nam đã bị ông Tô Lâm ra lệnh bắt vào hồi tháng 6 năm 2021. Tại phiên tòa diễn ra vào hồi tháng 11 năm 2021, ông Linh bị tuyên phạt 14 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ, thường được gọi là Vũ Nhôm. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm và liệu rằng lời đồn về ông có sự thật như người ta đã từng đưa tin về người tiền nhiệm là ông Trần Đại Quang hay không. Ông Tô Lâm là người thức thời. Trước hội nghị Trung ương 5, ông đã phản bội ông Nguyễn Phú Trọng sang đổ quân cho Nguyễn Xuân Phúc. Đấy là những thông tin được đưa ra. Sau hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phúc thất thế, ông Trọng vẫn mạnh thì ông Tô Lâm lại tháp tùng ông Phạm Minh Chính sang Mỹ. Thật sự nếu ông Tô Lâm đã phản bội Nguyễn Phú Trọng thì xem ra lời đồn cũng không phải là không có khả năng thành sự thật. Lời đồn chỉ phản ánh sự kỳ vọng của người dân mà thôi, còn thực tế ra sao thì cần phải chờ thêm thời gian, vì không có sự thật nào mà có thể giấu mãi được. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dám ra mặt đỡ một gậy cho Phạm Minh Chính ai mà gan thế. Nguyễn Xuân Phúc hết bài. Vào ngày 25 tháng 5 năm 2022, trước Quốc hội Việt Nam, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã không ngần ngại phang một gậy võng Phạm Minh Chính đương kim Thủ tướng vì cho rằng thu ngân sách cao khi doanh nghiệp đang khó khăn là bất thường. Việc này chẳng khác nào chỉ trích ông Phạm Minh Chính điều hành đất nước quá yếu kém và bóc lột các doanh nghiệp giữa thời đại dịch. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị đánh giá thực chất vì sao ngân sách nhà nước tăng cao trong khi tăng trưởng kinh tế lại rất thấp. Người dân còn khó khăn mà đẻ ra tắc trách trong vấn đề lo cho đời sống của người dân, nó thuộc trách nhiệm của người điều hành kinh tế của đất nước. Phải nói rằng ông Nguyễn Xuân Phúc biết điểm huyệt của ông Phạm Minh Chính và ông đã bấm đúng chỗ đó. Đây hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ trích Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội Cú phang gậy của Nguyễn Xuân Phúc được cho là ông đang tìm cách giải tỏa bực bội của kẻ thua cuộc, chứ nó không có tác dụng hạ được uy tín của ông Phạm Minh Chính trong đảng. Bởi hiện nay, uy tín của ông Phạm Minh Chính đang rất mạnh, cùng với thế lực như ông Nguyễn Xuân Phúc hiện nay thì khó mà làm gì được ông Chính. Thuộc hạ của ông Phạm Minh Chính thì rất đông, bởi người nắm chính phủ là nắm túi tiền, không ai dạy gì mà phò ông Nguyễn Xuân Phúc mà bỏ ông Phạm Minh Chính làm thế là không có tiền đồ. Chính phủ là nơi mà đại biểu quốc hội chất vấn nhiều nhất, hùa theo xu thế chung đó, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ trích, nhưng trên diễn đàn quốc hội, tiếng nói cùng phe với ông Nguyễn Xuân Phúc thì lại khá lạc lõng. Nhiệm vụ đỡ đòn của những đợt chất vấn ấy, ắt ông Phạm Minh Chính đã họp chính phủ và phân công nhiệm vụ của người trách nhiệm phải làm, phải nói rằng để phang được một gậy và ông Phạm Minh Chính ông Nguyễn Xuân Phúc đã chuẩn bị rất kỹ, chuẩn bị những con số để chứng minh khá chặt chẽ để phía Phạm Minh Chính hết đường chống đỡ. Tuy nhiên, phía ông Phạm Minh Chính không phải là dạng vừa. Đây là hình ảnh ông Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đỡ đòn cho. Đáp lại những phanh phui của ông Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 28 tháng 5, ông Hồ Đức Phước đã cho ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam đáp trả. Ông Hưng nói ngân sách không lạm thu so với năm 2020, tổng thu ngân sách năm 2021 chỉ tăng có 3,8%, hoàn toàn phù hợp với tăng trưởng kinh tế 2,8% và không lạm thu. Theo ông Võ Hoàng Thành Hưng, các khoản thu phát sinh về ngân sách nhà nước được thu đúng, đủ. Số tăng thu ngân sách năm 2021 vượt 16,8% so với dự toán, chứ không phải so với số thực hiện năm 2020. Trung ương và hầu hết ở địa phương đều đạt vượt dự toán thu, cơ cấu thu ngân sách đang dần bền vững hơn. Thu nội địa tức là thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước ngày càng chiếm vị trí chủ đạo. Trước đó, tại thảo luận ở Tổ về Kinh tế xã hội chiều 25 tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cũng giải thích về bất thường khi ngân sách thu cao, doanh nghiệp thì vẫn khó khăn. Theo ông, xét về tỷ trọng, tiền thu từ sử dụng đất theo dự toán là 8,3% trong tổng thu nhưng thực hiện là 11,8%. Còn dầu thô theo dự toán chỉ chiếm 1,7%, đến khi thực hiện thì chiếm 2,9% tổng thu. Như vậy, sức sống của nền kinh tế vẫn phát triển được ngoài đất và dầu thô, ông Phước giải thích. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời trước Quốc hội. Như vậy, để đối phó với cú phang gậy của Nguyễn Xuân Phúc là thuộc hạ của ông Phạm Minh Chính đỡ Ban đầu là ông Hồ Đức Phước và sau đó là Võ Thành Hưng bọc lót. Không thấy ông Nguyễn Xuân Phúc moi móc gì thêm, có lẽ ông Phúc đã hết bài trăng. Trước kỳ họp quốc hội là hội nghị trung ương năm, chắc chắn là có đấu khẩu nhau rồi bởi vì hội nghị trung ương được xem là kỳ họp định hướng cho họp quốc hội sau đó. Thông thường những kẻ thua cuộc thì hay tìm cách gỡ lại thể diện khi kỳ họp quốc hội diễn ra. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã thua ở Hội nghị Trung ương 5 và ở kỳ họp Quốc hội lần này, ông Phúc cũng chẳng chỉ trích được gì ông đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính, mặc dù ông Phúc đã chuẩn bị rất kỹ. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã thua khi để vuột mất chức Thủ tướng vào tay ông Phạm Minh Chính, lúc đó là quyết định mà không quật lại được ông Phạm Minh Chính thì lúc này làm sao quật được, e chỉ là gãi ngứa còn không được nữa thì nói gì đến đấu lại với ông chính bây giờ.